Xin chào cả nhà Thưởng trà đó là một nét văn hóa, nghệ thuật, văn hóa của người dân Việt Nam và với chiến trà đã quá đỗi bình dị và quen thuộc với tất cả mọi người từ người dân lao động tới những người trí thức, từ ờ, trường học đến uh, cơ, trường học đến cả những quán trà đá vỉa hè và hôm nay đây thì Yến đang có mặt tại à, khu chế biến công nghệ cao của hợp tác xã chè Nhật Thức. Đây là nơi ờ, sản xuất chính những sản phẩm chè xanh mà bên Yến đang phân phối và hôm nay đây mình cũng rất là mong muốn mời mọi người sẽ tham quan khoa về khu sản xuất chế biến công nghệ cao của bên mình. Xin à, mời tất cả các bạn. Chè nõn cao cấp tại hợp tác xã chè Nhật Thức mang trong mình một nét quyến rũ rất riêng, đầy mời gọi như mùi hương cốm mới giữa lòng Hà Nội hương vị vừa phải, không quá đậm mà cũng không quá nhạt, thích hợp với những vị khách sành trà muốn thưởng thức loại trà thượng hạng. Có thể nói những gói chè nõn với thành phần chính là kết tinh của cả một quá trình trồng trọt, chăm bón cũng như sàng lọc nguyên liệu vô cùng kỹ lưỡng từ tay những người nghệ nhân đại từ chè nõn cao cấp tại Hợp tác xã chè Nhật Thức có cánh nhỏ ti, được sao từ những nõn chè ngon nhất với màu nước xanh ngọc, mùi thơm lan tỏa, vị đậm đà, làm say đắm bất cứ ai ngay từ những lần thưởng thức đầu tiên.